Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, ờ, Tiến bóng đá cũng như là cái kênh uh, ờ, Tiến soi kèo nhé. Thì uh, trong cái video này, uh, Tiến sẽ nhận định phân tích cho anh em cái trận đấu lượt về giữa Bayern với PSG tại cúp C1 nha anh em. Uh, thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 3 giờ khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Uh, ok thì trước khi đến với cái video mà phân tích nhận định cái trận đấu ngày hôm nay ấy, thì uh, Tiến có đôi lời muốn gửi đến anh em à, cũng như mà những anh em nào đã biết đã theo dõi tiếng lâu nay trên kênh youtube ấy thì à, những cái mã kèo mà đã tiếng mà đẩy lên trên youtube chỉ là những cái mã kèo là dừng lại ở cái mức là cho anh em mà tham khảo thôi đấy tất nhiên thì sẽ có lúc thắng lúc thua chứ à, không phải lúc nào anh em cũng sẽ thắng cái mã kèo đó 100% hết à, đấy còn những cái mã kèo mà vip này kèo chuẩn này thì à, trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng lúc đó thì tiếng à, sẽ đẩy các cái mã kèo chuẩn hơn à, đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em theo Đấy, những anh em nào mà cần vào nhóm thì à, cứ liên hệ cho Tiến. Còn cái điều kiện mà vào nhóm ấy thì à, chỉ đơn giản thôi anh em. À, chỉ cần anh em có một cái số vốn à, nhất định, ít nhất cũng tầm một hai củ trở lên. Vì à, à, với cái số vốn này ấy, thì Tiến mới có thể chia các cái mã kèo cho anh em ra vào để anh em kiếm lãi. À, chứ anh em cầm vài trăm rồi vào mà nhóm này rồi xin kèo thì Tiến khuyên anh em là anh em không nên vào làm cái gì cả. Đấy, mà anh em hãy để cái số vốn đó đó anh em ăn uống uống cà phê đi. Chứ anh em đừng có nghĩ tới cái việc mà mà à, cầm vài trăm ngàn vào là sẽ ăn được à, vài củ vài chục củ nè không có cái chuyện đó xảy ra đâu nha anh em đấy anh em nhớ lại cần vào nhóm thì cứ liên hệ ngay cho tiếng à, ok thì quay lại với cái trận đấu này à, trận đấu giữa em với uh, à, PSG thì à, trước tiên tiến sẽ cho anh em xem về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong uh, cái cuộc đối đầu của hai đội bóng này à, đây thì uh, nhà cái đã đánh giá uh, tỷ lệ thắng của Bayern ở trận đấu này rất là cao khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo cho đội chủ nhà là Bayern lần lượt uh, chấp với các cái mức chấp là từ 0.25 này rồi 0.5 0.75 cho đến một hòa luôn đấy còn cái uh, tỷ lệ tài xỉu cũng có từ cái mức mà ba hòa cho đến 3.75 ờ, cả trận uh, có thể mà anh em thấy này khi mà anh em tự chơi trên trang ấy thì sẽ có rất rất là nhiều các cái mã kèo cho anh em lựa chọn từ các cái mã kèo chấp này cho đến uh, uh, mã kèo tài xỉu này rồi uh, mã kèo tỷ số kèo gốc kèo thẻ uh, nói chung là rất nhiều mã kèo trên trang uh, để cho anh em chơi chỉ có riêng trên trang mới có thôi đấy à, không những vậy mà cái tỷ lệ ăn cũng rất là cao luôn nha anh em so với cái việc mà anh em phải chơi bóng ngoài qua thầu qua cõi thì sẽ mắc like mắc phí rất là nhiều đó cái điển hình như là cái mã kèo uh, bảy em chấp uh, 0.75 với tỷ lệ thắng cược là mà anh em nhận được là một ăn 1.07 này đấy thì khi mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò ấy thì cái tỷ lệ ăn kèo này thằng thầu thằng cò nó chỉ đưa cho anh em ăn cái mức là một ăn 0.8 ờ, 0.9 thôi nó sẽ cắn cho anh em hết ờ, một mớ rồi đấy anh em tính thử đi mắc like mà mất phí ờ, rất là nhiều luôn chưa nói đến cái việc là không có được nhiều cái mắc kèo như trên trang để cho anh em lựa chọn nữa rồi còn nhiều cái vấn đề phức tạp khác nè cũng như là liên quan đến cái vấn đề về pháp luật nữa đúng không anh em đấy tốt nhất ấy thì anh em tự chơi trên trang à, ăn thua cũng chẳng có ai biết này mà cũng không có a không có phiền tới ai nữa rồi mình cũng tránh được những cái phiền phức về sau nữa đấy tốt nhất thì uh, anh em cứ uh, chưa tìm được một cái trang chơi uy tín thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ hỗ trợ cũng như hướng dẫn cho anh em ok à, và tiến uh, cũng nhắc lại uh, lại uh, thêm một điều nữa là những cái anh em nào ấy anh em nào ấy mà mà đang thu tha xa bờ và đang có một cái số vốn từ à, một hai củ trở lên muốn vào cái nhóm của tiến để cùng gỡ gạt lại à, cũng như là đầu tư bóng đá một cách mà hiệu quả nhất thì anh em cứ mạnh dạng liên hệ trực tiếp ngay cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến có để ở phía dưới cái màn hình của cái video này nhé ok thì quay lại với cái trận đấu ngày hôm nay à, trước tiên tiến sẽ phân tích cho anh em về cái phong độ của đội chủ nhà bayern đây thì à, anh em có thấy này sau cái trận lượt đi giữa hai đội trên sân nhà của PSG thì à, Bayern đã à, xuất sắc đánh bại PSG với tỷ số chung cuộc là 1-0. Hình như nhớ không lầm là cái trận đấu này là nhờ cái pha lập công của Kinley Coman đấy anh em. À, ok thì nhìn vào à, à cái trận đấu này mình sẽ cho anh em xem qua về cái thông số này. <coughs> Đây. Thì à, Kinley Coman đã lập công ở phút 53. Cái tỷ số 1-0 này cũng là cái tỷ số kết uh, cuối cùng cho cái trận đấu này đấy còn về cái tỷ lệ à, kiểm soát bóng thì à, Bayern Munich kiểm soát bóng lên đến 54% à, và tung ra được đến 18 pha dứt điểm này gấp đôi so với 46% kiểm soát bóng của BSG và chỉ có 9 pha dứt điểm mà thôi đấy và sau cái trận đấu này thì Bayern Munich cũng đã quay trở lại với cái giải đấu Bundesliga đây thì trận mở màn sau khi mà kết thúc trận đấu C1 này thì Bayern Munich đã thua thằng uh, ờ, Mönchengladbach với tỷ số là 3-2 ngay trên ờ, sân khách này. Thì nhìn vào cái trận thua này thì anh em có thể thấy này, cái thằng Bayern này nó đã phải chơi thiếu người ngay ở từ phút uh, thứ 8 của trận đấu khi mà cái hậu vệ uh, mang áo số 2 của Bayern phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Đấy, hậu à, vệ Bayern tuy là chỉ với 10 người trên sân thôi nhưng mà vẫn có thể kiểm soát được cái thế trận này và chỉ chịu thua với tỷ số chung cuộc hai ba cách biệt uh, tối thiểu chỉ một bàn thắng mà thôi đấy nhưng mà sau cái trận thua này thì uh, bay em uh, đã có được hai chiến thắng liên tiếp chiến thắng đầu tiên chiến thắng 3-0 trước uh, đội bóng có phong độ rất cao này là Union Berlin này và mới đây nhất thì Bayern lại tiếp tục có một chiến thắng trước uh, Stuttgart uh, với tỷ số 2-1 đấy à, và nhìn về cái tổng thể thì anh em có thể thấy là Bayern Munich hiện tại thật sự là một cái đội bóng rất là mạnh nha và rất là khó để à, hạ gục luôn trong cái thời điểm hiện tại này anh em thấy đúng không đấy còn về cái đội khách PSG á, thì sau cái trận thua mà không một trước Bayern ở cúp C1 này thì PSG đã quay về cái giải đấu uh, uh, League One với ba trận thắng liên tiếp trước Lille này rồi Marseille này rồi gần nhất là chiến thắng 4-2 trước Nantes này đấy thì anh em xem thấy này ba trận thắng này của PSG đều có tổng cái số bàn thắng là lên đến uh, ờ, 11 bàn thì đây cũng được xem là một cái sự chuẩn bị à, tốt nhất dành cho Messi cùng với PSG à, để PSG có được một cái kết quả tốt nhất trong cái cuộc đối đầu đêm nay với Bayern đấy còn xét về cái lịch sử đối đầu thì à, thằng Bayern Munich đang có phần áp đảo hơn với 3 chiến thắng cùng tỷ số 1-0 này à, và chỉ nhận một thất bại 2-3 ở à, trước PSG ở 4 trận đụng độ nhau gần nhất mà thôi đấy và Tiến thì à, đang phân tích nhận định trận đấu này cho anh em à, khá là sớm nên chưa có được cái đội hình ra sân dự kiến để cho anh em tham khảo à, nên tiến sẽ chốt nhanh luôn cho anh em ờ, một cái mã kèo duy nhất là cái mã kèo à, à, tài ba hòa cả chặn này đấy riêng những chặn C1 thì Tiến uh, chỉ chốt một mã kèo trên YouTube cho anh em tham khảo thôi còn hai cái mã kèo chuẩn nhất thì uh, rất là dễ hấp ấy thì tối nay Tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em theo à, còn những anh em nào mà muốn lấy được những cái mã kèo VIP này kèo chuẩn này thì cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến để uh, anh em được vào nhóm này và tiến cũng nhắc lại là vào nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí luôn và tiến sẽ không thu một đồng phí hay lọc lá gì từ anh em hết đấy nên anh em nào mà đang xa bờ muốn gỡ gạt thì cứ uh, mạnh dạng liên hệ cho tiến nha à, còn cái thông tin liên hệ thì tiến có dán cái số zalo cũng cùng với cái uh, telegram uh, ở phía dưới cái góc màn hình ở trong cái video này này đấy à, và tiến cũng sẽ có phần quà là 500k dành cho anh em nào mà bình luận chính xác nhất và sớm nhất trong cái video này về cái tỷ số của cái trận đấu đấy à, ok thì cái video này cũng dài rồi nên tiến cũng sẽ uh, kết thúc tại đây nha anh em à, và những anh em nào mà đã yêu quý tiến ấy thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn like ở cái video này cũng như là đừng quên ấn nút ờ, đăng ký theo dõi kênh ờ, tiến tiếng xeo kèo nè à, cũng như là kênh tiến bóng đá để cho anh em có thể nhận được những cái thông báo mà có video khi mà có video mới nhất từ tiến nha ok cảm ơn anh em chúc anh em luôn thắng ở các mẫu kèo sắp tới mà anh em đã đầu tư